chào mừng các bạn đến với kênh của Phúc Nguyễn TV nhận định nhanh các trận đấu bóng đá đang diễn ra. Vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 11 sẽ diễn ra trận đá giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Dortmund trên sân vận động Mỹ Đình. Đây là trận đá giao hữu lần thứ hai với câu lạc bộ Dortmund diễn ra trong năm nay. Trận đầu tiên vào tháng 9, đội các ngôi sao Việt Nam và huyền thoại Dortmund. Đây là chương trình gây quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại lần này, các câu lạc bộ của Dortmund mang đến những cầu thủ trẻ đang chơi cho câu lạc bộ của Đức, bao gồm những ngôi sao hàng đầu đang chơi tại câu lạc bộ Dortmund. Đây là những trận đấu giao hữu cực kỳ quan trọng đối với huấn luyện viên Bác hang Sơ. Ông sẽ rà soát lại nhân lực và nhân tố mới trong đội hình lẫn chiến thuật, tìm ra phương án tốt để hướng tới giải đấu AFF Cup 22 diễn ra vào tháng 12. Theo nhận xét của huấn luyện viên Park Hang-seo, Dortmund là đội bóng rất mạnh về đào tạo trẻ. Cầu thủ của họ có nền tảng kỹ thuật, chiến thuật đều tốt. Chắc chắn rằng dù chỉ là những cầu thủ U23, nhưng về kỹ thuật thì những cầu thủ này rất giỏi. Để chuẩn bị AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam chỉ có hai trận giao hữu. Cuộc đối đầu sắp tới được huấn luyện viên đặc biệt coi trọng nhưng ông bắc đã nhấn mạnh về việc kết quả chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ không để khán giả phải thất vọng. Mặc dù Dortmund là đội bóng rất mạnh, đây là trận cần thiết với đội tuyển Việt Nam để hướng tới AFF Cup 2022. Theo nhận định, Dortmund sẽ chơi với sơ đồ 4 2 3 1 Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi với 3 5 2 Kết quả sẽ là một bàn thắng cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem những video tiếp theo. Xin chào các bạn.